chào mọi người Hôm nay uh, Lộc chia sẻ đến mọi người video về cách sử dụng tính năng uh, Rui Control và Limit Control ở trên uh, xe um, Volkswagen nha mọi người Đó. Bây giờ mình sẽ giới thiệu đến mọi người Chia sẻ với mọi người video nhỏ về cái cách sử dụng Rui Control và Limit Control trên xe Volkswagen thì uh, bây giờ chúng ta sẽ hầu như là trên xe Volkswagen chúng ta đều thấy những cái biểu tượng như thế này hết à, những cái trên cái vô lăng á City One hay là xe Passat à, đều hầu như thế này thì à, bây giờ mình sẽ chia sẻ về cái cách sử dụng có thể có nhiều người đã biết sử dụng rồi nhưng mà có có nhiều người thì à, vẫn chưa quen cho nên à, Lộc sẽ chia sẻ cái cách sử dụng nha mọi người thì um, thí dụ như bây giờ nếu mà mình muốn uh, sử dụng cruise control có nghĩa là ga tự động thì chúng ta sẽ ấn vào cái nút này rồi, rồi trên màn hình nó sẽ hiện lên cái chữ km trên giờ đó rồi chúng ta sẽ thực hiện là à, cộng lên là cái nhiều là 40 km trên giờ này chữ rule control thì nó sẽ hiện lên cái năng à, cái hình là km trên giờ chúng ta ấn vào cái nút cộng hoặc trừ nè cộng hoặc trừ nè đó nó sẽ hiện lên là 30 km ví dụ như chúng ta giới hạn cái này là 30 km trên giờ chúng ta ấn vào cái nút cái chữ rest đó ấn vào cái chữ rest thì nó nó hiện lên km giờ là mình đang chạy 30 km h đó bây giờ mình muốn tăng hoặc giảm nếu mà tăng uh, tăng theo là 10 km thì chúng ta sẽ là uh, sử dụng nút trừ này. trừ thì nó xuống còn 20 là sao trừ một một là trừ nó xuống còn 20 còn muốn tăng lên thì chúng ta cộng chúng ta cộng đây chúng ta cộng thì nó lên 30 này. đó, nó là cái nút cộng nút trừ thì nó sẽ lên là 10 km trên giờ một lần rồi đó, 40 này đó, giảm xuống này 30 này đó là làm 50 km còn nếu mà mình tăng cứ 1 km một lần á thì mình sẽ sử dụng là cái chữ rest à, đó khi mà mình ấn lên chữ rest là nó sẽ tăng lên là một km nè à, 2 32 nè à, 33 nè đó là cái chữ rest nè còn chữ set là mình sẽ giảm khi mà mình đã cài đặt à, cái này rồi đó thì mình sẽ sử dụng như vậy nha mọi người mình sẽ sử dụng là nếu mà muốn cộng trừ lên 10 km thì chúng ta sử dụng là nút trừ nút cộng ở trên đây còn nếu mà muốn tăng mà, hoặc là giảm 1 km một lần mà chúng ta thực hiện thì chúng ta sẽ sử dụng nút rest hoặc là nút set ở trên này đó là à, đơn giản về cái cái rule control rồi bây giờ chúng ta sẽ qua cái limit control bây giờ chúng ta sẽ quay về cái uh, limit control ha cái limit control trên uh, xe Passat và xe Volkswagen Tiguan à, trên cái chiếc Passat này chúng ta sẽ thấy đây nè nó có cái biểu tượng này đúng không biểu tượng biểu tượng cái chiếc xe và bốn cái ngoặc nè thì chúng ta ấn vào cái biểu tượng này thì trên màn hình nó sẽ hiện lên là cái chữ rule control và limit control sau đó chúng ta sẽ chuyển nó xuống cái chữ limit control bằng cái nút ở bên tay phải cái nút bên tay phải này đó đó chúng ta đó cái, cái nút bên tay phải chúng ta chuyển nó xuống cái chữ cần cho, rồi chúng ta ấn cái chữ ok ok rồi bây giờ là nó sẽ hiện lên cái chữ um, km trên giờ và cần cho nè ở à, phía cuối màn hình là bên tay trái ngoài cửa tháo ạ à. giờ một lần hoặc là chúng ta muốn giảm chúng ta muốn là à, 50 này à, chúng ta cộng lên là nó cứ một lần cộng là 10 sau đó chúng ta ấn vào cái chữ rest trên à, trên uh, vô lăng này bên tay trái này ấn rest rồi bây giờ là nó giới hạn rồi nó sẽ hiện lên màn hình cho chúng ta là cái giới hạn uh, tốc độ nè bây giờ mình đang giới hạn tốc độ 50 km/h thì mình có mình có đạp nhanh hơn 50 km trên giờ ga mạnh hơn thì nó cũng chỉ giới hạn đó thôi nha mọi người thế dụ như bây giờ à, lọc giới hạn là 30 km trên giờ nè và lọc đạp chân ga mạnh để vượt qua 30 km trên giờ cũng không được nhá nó sẽ nó sẽ giữ chân ga mình mình đạp rất là chân ga rất là mạnh nhưng mà nó giữ lại nè đó thì cái tính năng này mình có thể mình đi ở ờ, những cái đường mà ờ, thường xuyên bắn tốc độ nha mọi người đó và cái cái cái cộng cái cộng cái trừ nó là là 10 ví dụ như đang 30 thì nó lên 40 còn cái chữ này khi mà mình đã xét rồi đúng không mình đã ờ, cài đặt rồi thì mình muốn ví dụ như một lần mình giảm nó là um, là đơn vị là một km trên giờ thì mình mình ấn vào cái nút này mình ấn vào cái nút rest là nó sẽ cộng lên còn nút set thì nó sẽ trừ đi khi mà mình đã cài đặt mọi người nhớ là khi mà nó đã lên cái nút xanh cài đặt rồi thì mình mới cộng được ví dụ bây giờ lọc cộng nó lên 32 này rồi 33 này 34 nè là là đó là lộc sẽ đạp ga lên thì nó sẽ giới hạn ở 34 đó có nghĩa là cái khi mà mình cài đặt rồi thì cái chữ cái số à, cái chữ rep và chữ set này nó có tác dụng là nó cộng 1 km à, trên giờ một lần hoặc là trừ 1 km trên giờ một lần đó mọi người hiểu không ạ đó, đó thì lộc à, chia sẻ video này đến cho mọi người để mọi người có thể à, ừ, đang sử dụng xe Volkswagen thì um, dễ dàng sử dụng hơn và sử dụng một cách hiệu quả nhất ờ, cho chiếc xe của mình ờ, đạt những cái yêu cầu mong muốn nha mọi người